Quyển tư Giác mê tâm kệ Đây là quyển thứ tư Đức Huỳnh giáo chủ đã sáng tác quyển này